Cái này 12 rồi. 12. 12 còn tốt. Đó. Đánh 12 là tí đóng được. là tốt rồi, còn 10... đêm 10 là không được. Đó, ờ, cầm lên lên cho tôi đi. Đây là đêm 12. Ờ mọi người cầm lên đi. Anh em dỡ lâu chưa? Vâng, ờ, sớm rồi đấy. Sớm à, rồi. À? Vâng. Từ lúc mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ. À rồi. À? Dỡ xong hết rồi đấy. Xong hết rồi. À. Anh em nhá. Anh em là rút nhanh cơ mà. Ờ, nói chung cả bản đến đông người thì nhanh. Cho. là tốt rồi Ờ à, Xin chào tất cả mọi người nhé à, Tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang Hôm nay thì là buổi sáng là lúc sáng là sớm là nhà anh Tu ấy là nhà anh hiến đất cho nhà em Vảng và em Mỉ làm nhà ấy Vừa rồi cũng đã nhận được món quà của à, bên à, chị nhóm chị Phạm Thị Mến Canada có gửi cho là 150 tấm thì lên đến đây là 55 000 một tấm còn dư một chút tiền thì à, cũng à, nhờ bà con là đến giúp gia đình thì cũng có lẽ là mua một chút thức ăn lên giúp gia đình món quà của các chị à, ở mến bên Ghana gửi tổng số tiền là, là 9 triệu Việt tiền à? Việt Nam à? Ồ, oh, tưởng là đồng áo hâm mông mình chứ Không có à? Bây giờ thay đổi rồi Kênh ở Việt Nam À, người kinh ở Việt Nam Chim bá hồ là cũng phải trông một cái chữ ốm à. là con ở Việt Nam đấy Mua về đấy à. chắc của bác không con trai của bác mà đồng bào mình con trai không không không không có bộ áo hâm mông nhỉ bây giờ ấy nhỉ có không không không, không, không, không, không, không hay mặc truyền thống như ngày trước đây không hay khi đây còn mỗi bác thôi là hay mặc quần thôi mà thiếu cái áo thiếu áo thiếu áo mông cũng không giống người mông đấy đình gia đình là chó sửa to luôn mà bây giờ mông mấy mình thì giống ngày mông bẩn đá thì ngày kinh hết ừ. <laughs> mà bây giờ con gái ở trên là cũng cũng ờ, mặc áo người kinh hết mà hát trò ấy một nửa canh ở mông mà ờ à, đây ờ. kinh nửa mông mình mới làm bà nửa mặc cân. thế này là chỉ mặc cái váy nó mới biết thua nó à. mặc cái váy vớt ra biết thế thì biết biết mà uh, biết tiếng của nhau mà à. sáng mà giữa tấm này có vớ hay không vớ nhiều không vớ nhiều lắm anh em mọi người cái nào cũng vớ nhiều đấy nhiều nhỉ là tôi thì cái tấm của tu này á nhớ mà may ra là chúng không cho chúng không cho là có mà trừ mưa vào tháng 7, tháng 8 này tháng 8 không thể mua được trong nhà ở trong nhà được ừ. không cái này thì em trả cho là các cô cho thôi cô cho tôi ở đây đây cái lớp xe này về chỉ vì nó là, nhưng mà là đóng mà. chúng cần đầu thì ai mà cho nữa chúng cần đầu không em em chỉ ấy thôi chủ yếu là bà con nên giúp nhau à, mới là hoàn thành công việc không là cũng không không làm được một mình tu không làm được hầu như là vỡ hết rồi nhỉ giòn hỏng hết rồi nát hết tấm rồi trước là là những cái tấm cũ nó bị hỏng nó bị thủng rột hết rồi đâm ra là giờ dỡ xuống là là không không không, không, không ấy đâu mà nó lành rồi mình mua cái à, đâu cái này là cái gỗ này hôm qua là anh ấy đi xẻ tu đi xẻ là thấy những cái đòn tay nó bị gãy này này bị gãy là một người thay đi sau khi mà một người ờ, tháo rơi hết những cái tấm này nó ra rồi thì uh, những cái ờ, đòn kèo tay nó bị hỏng nó gãy mục ấy hôm qua thì anh tu anh đi xẻ thì cũng được vài cây anh thay thì mọi người đang bắt đầu mấy anh em thanh niên đang thay thay xong thì mình à, mới à, lợp được tấn này những cái đòn tay anh anh tu vừa thay xong mà con vừa thay xong rất là nhiều cái cái nó hỏng như vậy hỏng nó gãy hết mới đây là buổi chiều thì uh, chắc là mới mới lợp được Ôi những cái đinh này liệu nó có mắc không nhỉ anh Tu nhỉ? Cái đinh nó ở trên này nó có mắc không? Đinh, sao? À, xong rồi đóng đinh khác gì? Không nhổ được nữa nhỉ? Không nhổ được ừ. Nó cá cái đầu đấy rồi không nhổ được ừ. anh em chiều mọi người mới lợp này Tại thì mọi người đang ăn cơm trưa Trong này thì bà con à, cũng ở thịt gà món thịt gà là chủ đạo trên vùng cao rồi cháu này tóc vàng như lồm lỗ xào với à, mướp đắng thịt gà xào mướp đắng nhờ yeah. quá ngon luôn đấy ngon lắm nhỉ các, các, các chị hôm nay là bên uh, ấy luôn là uh, bếp nay bếp uh, chuyển tấm bữa này ngon lắm kiểu uh, cơm xong trưa thì mọi người sẽ bắt đầu mới làm được thôi rau thì rau vùng cao ướp đắng vùng cao thịt gà Đấy. rất là quá ngon rồi đúng không anh nhỉ yeah. là quá đều là quá ngon rồi không gì bằng nữa rồi vùng cao thì chỉ ăn vậy thôi thế thế là được rồi Thế nên hôm nay bà con là không, không về hết à? Đi đón con hết rồi À đi đón con đi học đúng không? Học sinh đúng không? Ừ. Thế hôm nay được bà con này mời bia này nữa mà nhá Ba mâm còn bên kia là, là mâm chị em phụ nữ mâm, mâm, mâm, mâm cái gì là hổ bay nó mỏ mình chữ làm nó mỏ lo thì chữ gì dễ rất sĩ chuẩn sâu sữa rồi ok chưa ok luôn hoạt động hoạt động đấy nhá này là ăn cơm À, hôm nay anh em mình khỏe nhá ừ, anh em uh, cố gắng uh, giúp tu rất là à, rất quý hóa rồi ừ. tình cảm bà con là tuyệt vời rồi xin mời mọi người nhá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 đừng đừng lớn tốt không con à chung là bà con trên này đoàn kết làm vui lắm mọi người ạ nên trên này thì không khí này rất là thoáng mát tuyệt vời luôn nên trên này thì phải nói là con người khỏe khoắn là nên mọi sau khi mà bà con à, ăn cơm và nghỉ trưa xong chỉ khoảng tầm 3 phút bà con bắt đầu là lợp tấm lợp cho nhà anh tu nhé đây là cả bản là bà con ở trên này là đến giúp đấy Bên công mẹ rồi 不动不动，不动，我这来呢，他没给过，动不不动。Lợp đúng chưa bà con lợp đúng chưa? Đúng rồi, anh Giang ạ. Đây, kéo đi Cái này mọt hết rồi này. Cái này mọt hết rồi. Lâu rồi. Mọt rồi. Và trèo lên là nguy hiểm đấy anh em để ý nhá ừ, không phải gỗ là không phải là chắc đâu sắt mà thấy gì gì sắt gì là cũng phải tránh ra nếu mà sắt mới mình dẫm mà được cái sắt nó còn gì cơ mà anh em để ý đây này mọt hết này nhớ nặng đấy Cái cứ là vỡ mình mua Có đẩy đi dư tỏ nó vỡ 너가 단전 호도 네 혼자 해 먹어 thôi phải lập chân ờ, đặt chân như trước kìa không có tí nào một người lại nhét vào khe nó nó hơi nặng đấy cô làm để ăn rồi mai ta đi tắm ba đường tắm bỏ nó đền như đấy tôi Mày nào làm để đó à cao đấy hơi cao đấy anh em ạ nhìn ghê cảnh quan đấy <coughs> kéo từng tấm nên là cẩn thận đấy là chuẩn bị vào mùa mưa đấy chứ nên là hôm nay là ngày mai là yên tâm mưa không sợ nữa rồi chỉ có chỉ có chỉ không được học chín nữa đi, là Mumpi. Dia lah tagi ai tahu mesti dia cari tu apa nak hotel. Ai kau tahu mesti dia thì jadi semua ni. còn một cái đây nè cái đâu lấy chu cái đâu đúng cái ra đúng một cái Trời đóng trên nóc đi, người đóng trên nóc đi. Đóng trên nóc rồi. Đây, đây, đây. Má lên chỗ gì ngó rồi. Lòi. Bố. Ơi. Tôi nghĩ lâu cho con thấy chỗ thời tiết chiều nay là có vẻ là khả năng là mai mưa đấy mưa. bảo báo thời tiết anh bảo vào mai báo mưa mà nên là lợp ngày hôm nay à, đến à, tối mưa là đẹp đang lợp mà mưa là chết rồi cái cơn mưa ấy đen ở à, à, bầu trời luôn bạn Chào rồi, chào rồi. đây là chào một số giác kinh Con bố ôi nó kỳ không ôi lo nó không cần phải nói chung đâu. Nó à. Hả? Nó là tôi chuỗi. Chưa đâu mà chưa, 저 벌써 좋아. 나도 요. 말짱 수레 수레. 서 다사 자. 요요. 내려. Rồi đấy có hai. À. Nó đang cắt nè. Nó mấy mấy con Có điện đây. Mấy cái đây. Lần nữa. Rồi rồi rồi. Con thứ này làm gì là tiền từ trên trời rơi xuống còn thả tiền từ trên trời rơi xuống từ năm nghìn mười nghìn à Đấy. Con mua thêm một con ra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

Hết là chuyển tấm hết là chị em cũng chuyển tấm xong hết rồi Ngồi chơi rồi Tầm uh, mấy nhỉ Tờ một ca nghèo quá, không phải cho một tí nhá Lên trên này nữa xuống, lên trên để tao. Ôi, đừng có. Được quên để sao nắng rồi. Kiểu lũ này lũ này. Lũ này lũ này. Lũ này lũ này. Hai tổng ơi kìa. Nhớ là mình chơi mà mình mà thắng á. Còn nó nó lâu thế mày một con nó mình chia ra còn nó quên nó quên bố các chị các cô à, rất là cảm ơn nhá xong là hôm nay là em làm xong cái nhà rồi xong là cảm ơn các chị các cô Chờ, các anh là cảm ơn chị mến nhá xong là hôm nay là em làm được, được cái nhà rồi cho bà con ở rồi xong là rất là cảm ơn các chị các cô ở ờ, đấy thì à, cũng qua cái lời phát biểu của anh Tu và cũng qua là cái món quà của chị Mến ở bên Canada đã gửi cho gia đình anh Tu ấy thì ờ, thay mặt gia đình và tất cả bà con ở bên này tất cả các bác nhá là cảm ơn tất cả mọi người đã hôm nay đã bớt chút thời gian sang vâng để giúp gia đình nhà tu và lập lại cái tấm lợp pro em không biết nói gì hơn là cũng chỉ cảm ơn các bác là tình đoàn kết bà con trên này mình hãy cùng nhau giúp đỡ nhau lúc khó khăn thế là để ờ, chúc uh, mọi người là lại buổi tối là vui vẻ ăn cơm cùng gia đình tu nhá để cháu phải về đó em phải về đó nhá Thế chào mọi người nhá ok ăn nhá cảm ơn à, anh nhá dạ. thôi chào mọi người nhá dạ. chào các bác dạ, nhá vâng vâng vâng cháu về đây rồi cái khác cái mai dạ dạ à, vâng, vâng. Vâng. vâng vâng dạ vâng nhà sung vâng vâng vâng vâng vâng vâng không gì đâu ạ thì có lẽ là giang cũng xin phép để khép lại video của giang hôm nay thôi